Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh à, Việt Dũng bóng đá nơi mà có thể đưa ra những mã nhất định cùng với những mã đầu tư chuẩn nhất để anh em có thể tham khảo và đầu tư. Thì ở video ngày hôm qua mình đã nhận định cho anh em một trận đấu đó là Galaxy đối đầu với Leverkusen trong khuôn khổ uh, tứ kết lượt về của giải đấu cúp C2. Thì trong cái trận đấu này mình đã đưa ra cho anh em là má kèo tài 2.5 full time. Thì xin chúc mừng những anh em nào mà đã tin tưởng và đồng hành cùng mình trong thời gian qua khi mà tỷ số của trận đấu này là 4-1 nhưng về phía Leverkusen và đang chọn vẹn má tài 2.5 full time trong trận đấu này thì xin được chúc mừng một lần nữa là anh em nào mà đã tin tưởng và đồng hành cùng mình trong cái thời gian qua thì à, còn đến với video ngày hôm nay, mình sẽ nhận định cho anh em thêm một trận đấu ở trong khuôn khổ ngoại hạng Anh. Đó là trận đấu giữa Leicester City đối đầu với Wolverhampton ở trong cái khuôn khổ. Đó là trận đấu giữa Leicester City đối đầu với Wolverhampton. Thì trận đấu này như anh em có thể thấy ở đây là sẽ được diễn ra vào lúc 21 giờ ngày 22 tháng 4 năm 2023 và được diễn ra trong khuôn khổ vòng 32 giải đấu ngoại hạng Anh thì liệu rằng trong cái trận đấu này đội bóng nào sẽ giành được chiến thắng và giành được trọn vẹn 3 điểm tiếp theo để nâng cái thứ hạng của mình ở trên bảng xếp hạng thì mời anh em đến với video nhận định ngày hôm nay của mà trước khi mà bước tới nhận định thì anh em nào mà đang xem video yêu quý hãy để lại dũng một lượt like cùng một lượt đăng ký kênh để dũng thêm động lực ra thêm các video khác cho anh em còn hiện tại ở trên bảng xếp hạng anh em có thể thấy là Wolverhampton đang có cho mình vị trí thứ 13 sau khi mà trải qua 31 vòng đấu và có cho mình là 34 điểm thì vị trí một trận à, một vòng đấu thì đội bóng này sẽ nhận được một điểm cùng với đó đội bóng này đang có cho hai mình là 26 bàn thắng và 42 bàn bị thủng lưới. Còn về phần sân đội chủ nhà Leicester City thì hiện tại đang nằm trong nhóm cầm đèn đỏ và có cho mình là vị trí thứ 19. Sau khi mà trải qua 31 vòng đấu thì lại chỉ có cho mình 25 điểm mà thôi. Hiện tại đội bóng này đang cách cái vị trí an toàn là Everton ở vị trí thứ 17, đặc biệt là khoảng 2 điểm số. Mặc dù chỉ cách biệt 2 điểm số mà thôi, nhưng với phong độ bạt nhược hiện tại của Leicester City thì cái việc mà có thể giành được hai điểm số trong một trận đấu thì cũng khó là khá là khó khăn cho đội bóng này còn về Wolverhampton mặc dù đang có cho mình vị trí an toàn ở khi ở vị trí thứ 13 nhưng mà chỉ có cho mình 34 điểm hiện tại cách biệt với vị trí thứ 18 là Leicester à, for, Nottingham Forest là hiện tại khoảng 7 điểm mà thôi. Nếu là đội bóng này không cố gắng để vượt lên uh, vị trí cao hơn thì cái việc mà tụt hạng ở trong uh, cái mùa giải này là có thể xảy ra đối với Wolverhampton. Còn về phần đội hình dự kiến của hai đội bóng sẽ sử dụng thì như anh em có thể thấy ở đây mình đang có một cái sơ đồ sớm của hai đội bóng thì anh em thấy là phần sân của đội chủ nhà Leicester City dự kiến sẽ sử dụng đội hình 3421 à, để đối đầu với Wolverhampton sử dụng cho mình là đội hình 442 à, khi mà hàng công cao nhất của Wolverhampton đó là Moutinho cùng với là Cunha còn về có 5 cầu thủ thi đấu hàng tiền vệ đó là Sabia, uh, à, Lemina, Gomez cùng với là Nunes còn về phần sân của đội chủ nhà thì à, hiện tại đang có dự kiến một cầu thủ thi đấu hàng công cao nhất đó là Inacho cùng với là hai cầu thủ thi đấu hàng tiền vệ đó là Midison cùng với là Delbury hay còn về mà phần ván mặt dự kiến à, của hai đội bóng thì anh em thấy là về phần sân của đội khách Wolverhampton sẽ có hai cầu thủ vắng mặt do bị chấn thương đó là Karidic cùng với là Chiquinho còn có hai cầu thủ nghi ngờ đó là Torres cùng với là Diego Costa về phần sân của đội chủ nhà thì có tới, tới 4 cầu thủ vắng mặt vì uh, chấn thương đó là Gomez Justin, Rian Bechan cùng với là Peria Vestagan và trong đó có hai cầu thủ được uh, nghi ngờ sẽ vắng mặt đó là Johnny Avan cùng với là Heavy Barnett với cái sơ đồ dự kiến là có như vậy nhưng mà cái sơ đồ này chỉ là sơ đồ sớm và dự kiến để anh em có thể xem và tham khảo mà thôi còn cái sơ đồ chính thức thì anh em phải đợi đến cái gần cái giờ bóng lăn thì lúc đó chúng ta mới có những cái sơ đồ chính xác nhất để có thể đưa ra những mã kèo ngon ăn và chắc ăn hơn còn về à, cái phần mà thi đấu gần đây của hai đội bóng anh em có thể thấy là trong à, vòng 10 trận đấu gần đây nhất của đội chủ nhà Leicester City thì đội bóng này đang không có cho mình một cái chiến thắng nào hết trong đó có tới là 9 trận thua cùng với là một trận hòa và hiện tại đội bóng này đang có chuỗi à, 10 trận không thể thắng ở trên mọi đấu trường anh em có thể thấy ở đây khi mà trong uh, gần chạm trán gần đây nhất của đội bóng này là chạm trán à, với Man City khi mà tỷ số là 3-1 ở lượt trận ngày 15 tháng 4 vừa rồi anh em có thể thấy trong trận đấu này thì à, Man City đưa ra mức chấp là 2.25 và đã thua kèo châu Á khi mà tỷ số là 3-1 và trong trận đấu này anh em có thể thấy là Man City cầm bóng lên tới 71% nhưng mà phần sân của Leicester City lại chỉ cầm bóng được có 21% mà thôi và trong trận đấu này thì có 8 góc được đưa ra cùng với là hai thẻ vàng còn một số trận đấu à, khác như là trận uh, thua 1-0 trước Bournemouth anh em có thể thấy là trong trận đấu này Leicester City là đội chủ nhà đưa ra mức chấp là 0.25 và thua kèo châu Á khi mà tỷ số là 0-1 nghiêng về phía Bournemouth ở trong trận đấu này khi mà Leicester City là đội chủ nhà thì có khoảng 12 à, góc được đưa ra cùng với là ba thẻ vàng nghiêng về phía Bournemouth còn về trận thua 2-1 trước Aston Villa anh em có thể thấy là trong trận đấu này nhà cái đưa ra mức kèo đồng và Leicester City đã thua kèo châu Á khi mà tỷ số là 2-1 à 1-2 nghiêng về phía Aston Villa. Khi mà Leicester City thi đấu ở đội chủ nhà trong trận đấu này thì có lên tới mà là 12 góc nghiêng về phía Aston Villa và cùng với đó là có 4 thẻ vàng và một thẻ đỏ đều về phía thuộc chủ sân của Leicester City. Còn về phần sân của đội khách thì anh em có thể thấy là trong 10 trận đấu gần đây nhất của đội bóng này thì có tới là 4 trận thua, 2 trận hòa và cùng với là 4 trận thắng. Thì nếu mà với phong độ như vậy thì đội bóng này được đánh giá mức là ổn định. Nhưng mà xét về 3 trận đấu gần đây nhất của đội bóng này khi mà có tới 3 trận chiến thắng liên tiếp thì anh em có thể thấy là trận hòa 1-1 trước Nottingham Forest, trận thắng 1-0 trước Chelsea và trận thắng 2-0 trước Benford thì anh em có thể xem qua cùng mình qua ba trận đấu này khi mà trận à, thắng 2-0 trước Benford thì anh em thấy là trong trận đấu này nhà cái đưa ra là mức kèo đồng và trong trận đấu này anh em có thể thấy ở đây là chỉ có 7 góc được đưa ra cùng với đó là hai thẻ vàng còn về trận thắng 1-0 trước Chelsea, anh em có thể thấy là trong trận đấu này Wolverhampton là đội chủ nhà được Chelsea đưa ra mức chấp là 0.75 và đã thắng kèo châu Á với tỷ số là 1-0. Và trong trận đấu này thì có khá là nhiều thẻ vàng được đưa ra về nghiêng về phía Chelsea khi mà có tới là 7 thẻ vàng và 5 thẻ vàng bên phía Chelsea và có tới là 18 góc còn về trận hòa 1-1 trước Nottingham Forest thì anh em có thể thấy ở đây trong trận đấu này thì uh, Nottingham Forest đã được uh, đội khách Wolverhampton chấp với mức chấp là 0.25 và Wolverhampton đã thua kèo chóa khi mà tỷ số là một đều. Cùng với đó ở trong trận đấu này thì uh, về phần sân của Wolverhampton thì có khá là nhiều thẻ vàng được rút ra. Cùng với đó là trong trận đấu này có 8 thẻ vàng và 7 thẻ à, 7 góc. Còn một số trận thua như là trận thua 4-2 trước Leeds cùng với là trận thua 2-1 trước uh, Newcastle, trận thua 2-0 trước Liverpool, cùng với là trận thua 1-0 trước uh, Bournemouth. Thì anh em cùng mình uh, xem qua trận uh, thua 2-1 à 4-2 trước uh, Leeds thì anh em có thể xem qua ở đây. Trong trận đấu này anh em có thể thấy là Wolverhampton đưa ra mức chấp là 0.25 nhưng mà lại để thua kèo cho Á khi mà tỷ số là 2-4 nghiêng về phía Leeds United. Và trong trận đấu này thì có khá là nhiều thẻ vàng được rút ra. Như anh em có thể thấy là trong trận đấu này thì có lên tới là 7 thẻ vàng cũng với là hai thẻ đỏ và trong trận đấu này lại chỉ có 9 góc mà thôi còn về mà trận thua 2-1 trước Newcastle thì anh em thấy là trong trận đấu này thì à, nhà cái đưa ra mức chấp là 0.75 cho Newcastle và đã thua kèo à, thắng kèo châu Á khi mà tỷ số là 2-1 nghiêng về phía Newcastle và trong trận đấu này thì lại chỉ có 3 thẻ vàng được rút ra cùng với là có lên tới là 12 góc trong khi đó là có 10 góc thuộc về phía phần sân của Newcastle còn anh em có thể xem qua cho mình là trong vòng 4 trận đối đầu gần đây nhất của hai đội bóng trên uh, giải đấu ngoại hạng Anh anh em có thể thấy là có tới uh, hai chiến thắng thuộc về Leicester City cùng với là một trận thắng của Wolverhampton và một trận hòa không đều ở lượt trận ngày mùng 7 tháng 2 năm 2021 thì anh em cùng mình xem qua trận uh, Leicester City thắng 4-0 ở lượt trận gần đây nhất của hai đội bóng khi trận chán với nhau và trong trận đấu này thì Leicester City thi đấu ở vị trí là sân khách và đã được uh, đội chủ nhà Wolverhampton đưa ra mức chấp là 0.25 và đã thua kèo châu Á khi mà trong trận đấu này thì có những cái bàn thắng được mở sớm ở phút thứ 8 và phút thứ 19 của hiệp 1 cũng có là hai bàn thắng ở phút thứ 65 và 79 của hiệp 2 thì ở trong trận chạm trán này thì có khá là ít thẻ được rút ra khi mà chỉ có 3 thẻ vàng nhưng mà có lên tới là 11 góc nghiêng về phía đội chủ sân Wolverhampton còn về trận uh, Wolverhampton thắng 2-1 ở lượt trận 20 tháng 2 thì anh em có thể thấy là trong trận đấu này Wolverhampton là đội chủ nhà đưa ra mức chấp là 0.25 và đã thắng kèo Châu Á khi mà tỷ số là 2-1 nhưng ở trong trận đấu này lại có khá là nhiều thẻ vàng được rút ra khi mà lên tới là 8 thẻ vàng cùng với đó ở trong trận đấu này thì có lên tới là 17 góc còn về cái trận mà Leicester City thắng 2-1 ở lượt trận ngày 14 tháng 8 năm 2021 thì anh em có thể thấy trong trận đấu này Leicester City là đội chủ nhà đưa ra mức chấp là 0.25 và thắng kèo châu Á khi mà tỷ số là 1-0. Cùng với đó ở trong trận đấu này có là 9 góc cùng với là 3 thẻ vàng được rút ra. Còn trận hòa không đều ở lượt trận ngày mùng 7 tháng 2 thì anh em có thể thấy là trong trận đấu này thì à, nhà cái đưa ra mức à, Leicester City chấp 0.25 trái ở để thua kèo châu Á khi mà tỷ số là không đều ở trong trận đấu này và anh em cũng thể thấy trong trận đấu này có tới 10 góc được rút khi mà có 8 góc nghiêng về phía của Wolverhampton cùng với đó là có 4 thẻ vàng được rút ra trong trận đấu này trong khi đội chủ nhà cầm bóng lên tới 44% và tung ra được 13 cú sút và cùng với đó là phần sân của đội khách kiểm soát bóng là được 56% cũng đưa ra cho mình là 13 cú sút nhưng mà hai đội bóng này đều không có một bàn thắng nào được ghi vào lưới của đối thủ cả Vậy rằng với cái những cái thông tin mà mình vừa đưa ra cho anh em xem ở trên thì trong trận đấu này kèo nào nó sẽ sẽ là cái kèo sáng và nó sẽ là kèo đáng để anh em có thể tham gia vào đầu tư. Thì sau đây là nhận định cá nhân của mình về trận đấu này như là mình sẽ cho anh em xem trước là về phần kèo nhà cái đưa ra cho trận đấu này đã. Thì anh em có thể thấy là trong trận đấu à, giữa Leicester City đối đầu với Wolverhampton thì à, nhà cái đưa ra mức chấp là 0.25 cho Leicester City khi mà bỏ một vào Leicester City sẽ ăn được 1.11 cùng với đó là bỏ một vào Wolverhampton sẽ ăn được 0.82 và kèo tài xỉu hiện tại đang được niêm yết ở mức 2.5 à, khi mà bỏ một vào kèo tài sẽ ăn được 0.91 và bỏ một vào xỉu sẽ ăn được 0.99 à, cùng với đó hiện tại có kèo à, hiệp 1 và của được nhà cái niêm yết sớm khi mà kèo cực chấp của hiệp 1 được niêm yết ở kèo đồng cũng với là kèo tài xỉu được niêm yết ở một trái hòa thì anh em có thể thấy là một số kèo khác được nhà cái đưa ra sớm như là kèo tỷ số chính xác, tỷ số chính xác hiệp 1, tổng số bàn thắng của hiệp 1, uh, ờ, tài xỉu của tỷ số, tổng số bàn thắng, bàn thắng đầu cuối, uh, giữ sạch lưới, này, cơ hội kép, cực thắng ác đảo và tỷ số cách biệt. Cùng với đó, kèo uh, thẻ và kèo góc cùng với là kèo xiên thì những cái kèo đó thì nhà cái sẽ đưa ra sớm khi mà trận đấu được uh, sắp được diễn ra để cho anh em có thể tham khảo và đầu tư còn bây giờ anh em có thể thấy là chúng ta sẽ có một số kèo sớm như ở đây và anh em nào mà đang chơi qua thầu qua cò không thể vô được những kèo góc kèo thẻ hay là những cái kèo xiên nhưng mà mình vừa nói thì anh em có thể liên hệ cho mình qua số zalo đang hiện ở trên màn hình cùng với là telegram a cộng số kèo để mình có thể đưa cho anh em một trang chơi uy tín cùng với những mã kèo ngon ăn để anh em có thể tham gia vào đầu tư bởi vì anh em nào mà đang chơi qua thầu qua cò chắc chắn là sẽ mất tiền like tiền phí ví dụ như anh em chơi cái kèo Leicester City mà anh em thích Leicester City anh sẽ đặt vào kèo Leicester City là ăn 1.11 nhưng mà khi anh em chơi qua thầu qua cò thì uh, thầu cò nó chỉ cho anh em ăn là 0.9 hoặc là 0.85 mà thôi như vậy rất là thiệt thòi cho anh em còn nếu anh em mà thua thì anh em sẽ mất cái tiền đó cùng với đó là anh em nào mà muốn vô những kèo như này anh em phải vô sớm từ 4 đến 5 tiếng đồng hồ chứ không thể nào mà vô sát rồi bóng lăn từ 10 đến 20 phút được cho nên như vậy rất là thiệt thòi cho anh em nên mình khuyến khích anh em hãy có một trang chơi riêng để anh em có thể tự có thể ra vào các kèo hoặc là anh em cảm thấy kèo nào mà không thức ăn anh em có thể bán kèo đi bất cứ lúc nào chứ không phải phụ thuộc vào bọn thầu bọn cò để vừa mất tiền lai like, tiền phí mà không thể chủ động được thời gian của mình còn về nhận định của mình về trận đấu này thì uh, mình sẽ chốt cho em một kèo duy nhất ở trong trận đấu này mà thôi đó là trận đấu uh, đó là kèo của Wolverhampton cộng 0.25 ở trong trận đấu này. Với những cái thông tin mà mình vừa vừa đưa ra cho anh em xem ở trong trận đấu anh em có thể thấy là trong uh, à, 10 trận đấu gần đây nhất thì uh, Leicester City hiện tại là chưa thể thắng được một trận đấu nào trong uh, vòng 10 trận đấu gần đây nhất trên mọi đấu trường. Còn về phần sân của uh, Wolverhampton thì anh em có thể thấy là đội bóng này đang có một sự thi đấu khá là thăng hoa khi mà đang có 3 trận bất bại ở trên đấu trường ngoại hạng Anh. Còn về phần à, mà thi đấu ở trên sân nhà và sân khách anh cũng thể thấy là khi mà thi đấu trên sân nhà của mình trong 5 trận đấu gần đây nhất thì Leicester City chưa thể thắng được một trận đấu nào hết và tỷ số đều là cách biệt từ 1 đến 2 bàn. Còn về phần sân của Wolverhampton khi mà thi đấu ở vị trí là sân khách thì à, chỉ có hai trận thua cùng với đó là có hai trận hòa và một trận thắng cho nên cái việc mà mình có thể đặt niềm tin vào Wolverhampton trong trận đấu này là một điều hoàn toàn có khả năng xảy ra và có cơ sở mà do mình đã đưa ra cho anh em xem ở trong trận đấu này. Chính vì thế cái kèo mà Wolverhampton được cộng 0.25 trong trận đấu này sẽ là một kèo sáng và là một kèo đáng để anh em có thể tham gia vào đầu tư. Còn về phần kèo tài xỉu, kèo phạt góc và kèo thẻ thì những cái kèo đó thì à, chúng ta cũng phải đợi đến cái à, gần giờ bóng lăn thì lúc đó mình có những cái thông tin chính xác cũng như là thông tin liên quan đến trận đấu về đội hình thì à, Lúc đó mình mới có thể đưa ra những thông tin chính xác cho anh em có thể tham gia vào đầu tư. Cùng với đó, anh em nào mà đang chưa có một trang chơi riêng cho mình để có thể tự tham gia vào các mã kèo cược thì anh em có thể liên hệ cho mình qua a còng kèo ở tele cũng với là Zalo đang hiện ở trên màn hình để mình có thể đưa ra cho anh em những cái trang chơi uy tín cùng với là những mã kèo ngon ăn và chắc ăn hơn ở trong cái nhóm đầu tư của mình và video nhận định sớm của mình về trận đấu ngày hôm nay xin phép kết thúc tại đây và chúc anh em may mắn và hẹn gặp lại anh em gặp các video tiếp theo trên kênh Việt Dũng bóng đá